Và với cái sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là động cơ siêu bền bỉ quý vị nhá Chạy rất là bốc luôn Động cơ của Mazda và động cơ của Ford Laser Nó chung một động cơ Và đã được khẳng định rất nhiều năm ở thị trường Việt Nam rồi Được rất nhiều người Việt tiên dùng rồi Và với cái sản phẩm này chúng ta thấy rằng là Ngồi cái nội thất bên trong Cái khoang à, nội thất bên trong rất là rộng luôn Trường xe quý vị nhá và tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn giữ được cái dáng vẻ đó gì đó nó còn khá là hiện đại Đấy. Và điều đặc biệt nữa là thân vỏ cũng như là động cơ của chiếc xe này thì không thể chê vào đâu được quý vị nhá Đấy. Không có một vết mọt mục trên chiếc xe này luôn Và động cơ thì chúng ta thấy rằng còn cực kỳ chất lượng luôn Máy cực êm luôn và chạy rất là bốc Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Và tí nữa đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này Thì quý vị và các bạn mới thấy rõ được là cái chiếc xe này nó còn chất như thế nào quý vị nhá Mà giá thì chỉ bằng à, một chiếc xe Kia Morning đời lẻ tư lẻ năm thôi Đấy Và à, đắt hơn một chiếc xe SH một chút thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe ô tô thương hiệu Nhật Bản Một chiếc xe thần thánh Đấy, được à, rất nhiều người Việt tin dùng quý vị nhá Đây là một trong cái dòng xe cũng có thể nói là à, Nổi tiếng của Mazda rồi Mazda 626 quý vị nhá Tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn Đấy là một chiếc xe à, thanh lý của cơ quan nhà nước ra rồi Và chính à, người điều khiển của chiếc xe này à, mua lại luôn Đấy, Cho nên là chúng ta thấy nó còn rất là chất luôn và quý vị và các bạn mua cái sản phẩm này về thì chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác. Chúng ta mua về sử dụng luôn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 sử dụng chiếc xe này cho nên là thường xuyên bảo dưỡng cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay còn khá chất quý vị nhá và quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này chúng ta sử dụng chiếc xe này để chuẩn bị đón năm mới về quê đấy, chở cả gia đình đi lễ hội lễ chùa thăm thú người thân đấy rồi là đi uh, du lịch rất là phù hợp luôn chỉ đắt hơn một chiếc xe máy một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một uh, chiếc xe thương hiệu Nhật Bản rồi quý vị nhá Đấy chúng ta thấy rằng là thân vỏ thì căng đét luôn Màu đen cũng là một trong những màu sang trọng của chiếc xe này Và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách Đó chính là chiếc Mazda 626 Bản cao cấp nhất, bản Elegant à, Bản Elegant thì là bản cao cấp Thì nó bao gồm có các trang bị như là à, túi khí hai túi khí cho hàng ghế trước Đấy, la răng đúc, phanh ABS, gương gập điện Đấy, rất nhiều các cái trang bị như vậy được trang bị trên chiếc xe này quý vị nhá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 hay bị đâm đụng gì đâu quý vị nhá Zin Zinta đến Z đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này không đâm đụng không ngập nước đấy, không kinh doanh đấy là cái cam kết của chúng tôi đây cái, cái đèn pha phía trước đây vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá nó cũng còn khá là trong luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu đấy và lên đời 2003 rồi thì nó là lên form mới rồi lên form mới rồi thì cái mặt ga lăng này nó khác quý vị nhá nhìn được thiết kế đẹp hơn rất là nhiều luôn và chính giữa là cái à, biểu tượng của Mazda một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản Đấy. và tiếp theo nữa là cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị Đấy, ba đờ sốc của nó còn khá là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó còn rất là khớp khít so với cái hai cái đèn pha phía trước mặt ga lăng quý vị nhá và cái mặt cabo của nó nữa Đấy. Và chúng tôi truyền tải đến cho quý khách những hình ảnh chân thực nhất Chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi miêu tả đúng như vậy Không thêm bớt quý vị nhá Đấy. Quý vị khi nhận xe và thấy nó khác với miêu tả thì chúng ta có thể hoàn toàn à, trả lại xe Và chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho quý khách hàng luôn Và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước Bên lái đây quý vị Đây tất cả mọi thứ là chúng ta thấy vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá ấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu tất cả mọi cái vẫn còn xanh lét luôn quý vị đây và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật quý vị nhá và đây là cái mặt la răng của nó đây chúng ta nhìn vào cái tăng bua này chúng ta biết là nó chất như thế nào nhá vẫn là sáng choang luôn quý vị nhá chúng ta nhìn cái tăng bua phanh này Đấy, biết là đi ít đi nhiều luôn Và cái mặt la răng của nó đây còn khá sáng quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Và chính giữa là cái biểu tượng Mazda một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản đây cận cảnh để quý vị thấy được cái độ mọng của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá như vậy màu đen cũng là một trong những màu sang trọng và điều đặc biệt là chiếc xe này nó thiết kế rất là trường xe đây cái khoang lốp phía sau bên à, lái đây quý vị đấy tất cả mọi thứ cũng còn xanh lét luôn đây cái gót khoang lốp này tôi đang chỉ tay đây quý vị nhá đây cái cua lốp cũng còn luôn nhá đinh đinh tán đây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 quý vị nhé Đấy, cái đèn hậu phía sau đây nhìn cũng còn rất là đẹp luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu đâu quý vị nhé vẫn là đèn zin theo xe luôn đấy ba đợt sốc sau cũng vậy còn rất là khớp khít đấy cái đèn à, hậu phía sau bên phụ đây cũng còn khá trong quý vị nhá và thân vỏ đây thì căng đét luôn đây chúng ta thấy rằng là đây đấy cái khoang lỗ phía sau bên à, phụ đây quý vị đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy, và cái lốp này cũng còn tương đối dày và cái lốp này chúng ta phải đi hơn 2 năm nữa những việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự xưa xác hay là bị bạc màu đâu quý vị nhá đây và cái cua lốp đây cũng còn zin luôn quý vị nhá cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay đây đấy chúng ta thấy không bị cắt vá không bị mọt mục gì đâu quý vị đấy, gương gập điện hai túi khí cho hàng ghế phía trước phanh abs nha quý vị nhá điều đặc biệt là được một dàn lốp cũng tương đối đều đấy và nó được chủ nhân người ta thay lốp Bridgestone của Nhật luôn quý vị nhá đây chúng ta thấy cái khoang lốp này cũng còn khá sáng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá đấy và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp đây này chúng ta thấy là cái hộp bu lê này này đó cái cái cái, cái keo phủ sân của nhà sản xuất đây này đấy chúng ta còn thấy nó còn zin như thế này cơ mà đấy ví dụ chúng ta bả matit đây là mất cái lớp sần này luôn quý vị nhá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 hai túi khí cho hàng ghế phía trước nha chúng ta nhìn thấy cái mặt tắp lô của nó còn tươi còn mới như thế này cơ mà đúng không nội thất vẫn là nội thất nỉ nguyên bản từ đầu chưa một lần bọc da quý vị nhá đấy cũng vẫn còn căng đét luôn quý vị đấy đến tabi cũng còn là tabi bi nỉ luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy cái mặt à, nhựa phía trên của nó đây ấy chúng ta thấy là còn sần mới như thế này cơ mà đấy kể cả cái phần phía dưới này như vậy keo chỉ thì không mất một phân nhá quý vị nhá keo chỉ zin tuyệt đối không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đây các chốt khóa vẫn còn vàng ươm đây các con ốc này chưa một lần mở đây keo chỉ đây kể cả cái phần phía dưới này đây đấy hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn đẹp như thế này hộp bu lê thì zin đét vẫn còn keo phủ sân của nhà sản xuất luôn các cái chốt cửa đây chúng ta thấy còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy con ốc này như vậy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đâu quý vị đấy và cái cánh sau đây đấy cái phần nhựa phía trên này quý vị đấy chúng ta thấy nó vẫn còn tươi còn sần còn vách vẫn còn nỉ như này đấy hiếm có chiếc xe nào mà vách còn nỉ như thế này quý vị nhá đấy kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây cũng còn rất là sáng luôn đây keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đây ấy vẫn còn vàng ươm các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá keo chỉ không mất một phân luôn đừng bao giờ nói chuyện mọt mục với cái dòng xe Mazda này quý vị nhá đây hàng ghế thứ hai đây vẫn là nỉ nguyên bản rất là đẹp quý vị nhá càng đét luôn quý vị nhá Đấy Rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Từng góc cạnh, từng chi tiết được truyền tải đến tận à, Đây à, Cái tắp bi cửa của nó đây Đấy Lái đây, đấy cái phần nhựa phía trên này Chúng ta thấy còn sần Tắp bi vẫn là nỉ quý vị nhá Các cái tay mở cửa đây vẫn còn sáng luôn Quý vị Đấy, kể cả phần nhựa phía dưới này đây Quý vị nhá Đấy, keo chỉ của cánh lái đây Không mất một phân nào đâu các con ốc này chưa một lần mở chốt cửa vẫn còn vàng ươm luôn kể cả cái phần phía dưới này đây quý vị nhá đấy không bị mọt mục gì đâu quý vị đây các cái chốt cửa các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mà lết đâu quý vị đấy cái cánh sau bên lái đây quý vị đấy tất cả mọi thứ vẫn còn căng và rất là mới luôn quý vị nhá đây trần của nó đây đấy rất là trần nỉ nguyên bản căng đét sáng trưng quý vị nhá cái tắp bi cửa phía sau bên ờ, lái đây quý vị đấy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 Đấy, bây giờ tôi truyền tải đến cho cái khách cái cabo phía sau đây cái cabo phía sau đây keo chỉ của nó đây các con ốc này chưa một lần mở đây keo chỉ đây không mất một phân nào cả đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy đây lỗ bấm đây vẫn tròn xe luôn quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở đây đấy keo chỉ đây không mất một phân keo sợ chỉ nào đâu quý vị dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đấy đây đấy đấy tôn của nó đây vẫn còn sáng trưng hết cả một lượt đây quý vị đấy rất là sáng luôn quý vị nhá đấy đây kể cả gầm này quý vị đấy gầm đây chúng ta thấy nó còn sáng như thế này không có một vết mọt mục luôn còn tươi rói rói luôn các con ốc kia vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá đây cổ bô của nó đây đấy chúng ta thấy nó sáng chưa rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Hai bên hông của nó đây Không có dấu hiệu gì Của sự đâm đụng đâu quý vị Đây nhá, hai bên hông đây quý vị nhá Đấy Và bây giờ sẽ là phần Linh hồn của chiếc xe này được truyền tải đến cho quý khách Đó chính là phần động cơ Và trước khi đi vào phần động cơ Tôi nổ máy Đấy, dòng xe này thì cũng bắt đầu rất là hiện đại rồi quý vị nhá Đấy, phải đạp côn nó mới nổ máy cơ Đây, tắp đi cửa đây tablo của nó đây Đấy, rất là đẹp luôn Đấy, và cái đồng hồ tua máy đây nó chỉ nằm trong vòng 800 vòng trên một phút một mức quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta biết đi ít đi nhiều luôn đấy các con số các cái rãnh số còn quá rõ ràng luôn đấy nhựa sần này chúng vẫn còn sần nguyên luôn quý vị nhá đấy, đã được bọc vân gỗ rồi đấy hai túi khí cho hàng ghế phía trước trần của nó đây còn sáng choang luôn quý vị nhá Đấy, bây giờ sẽ là cái phần à, động cơ tôi được truyền tải đến cho quý khách máy đại chất máy đang nổ quý vị nhá Đấy, máy nổ cực êm luôn đứng gần còn không nghe thì tiếng máy nổ luôn quý vị chỉ với 155 triệu đồng đây chúng ta nhìn vào cái vách nỉ này chúng ta cũng biết được là cái nó chất như thế nào quý vị nhá ấy keo chỉ thì không mất một phần đây các cái lỗ của nó đây vẫn còn tròn xoe hết cả một lượt đây quý vị nhá đây treo chỉ đây đấy treo chỉ không mất một phân nào đâu đây chúng ta nhìn này Ý, các con ốc nó vẫn còn vàng ươm như thế này đấy các con ốc này đấy vẫn còn vàng ươm mờ mờ như thế này cơ mà đấy đây các con ốc đây chúng ta nhìn thấy nó vẫn còn vàng ươm như thế này cơ mà đây ấy ốc ấy còn vàng ươm luôn đây các con ốc này ấy chúng ta nhìn thấy nó vàng ươm như thế này cơ mà rất là chất lượng luôn quý vị đấy. rất là chất lượng luôn Máy đang nổ quý vị nhá Đấy máy nổ cực êm luôn Không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu Và nó còn rất là khô ráo Không có một chút dầu mỡ nào đâu quý vị nhá Đấy một chiếc xe rất là chất lượng luôn đấy quý vị Đây chúng ta thấy cái răng của nó đây Đấy lỗ này tròn xe đây Đây các cái lỗ bấm đây Tròn xe đây quý vị nhá Đây Đấy hai bên má của nó đây Đấy máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Đứng gần đây Không rung giật còn không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá Sáng trưng hết cả một khu vực luôn Đấy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 sau đó là một chút nội thất bên trong Để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Và hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau Quý vị nhá Đấy Mỗi một cái video hay là một cái sản phẩm của chúng tôi thì thường nó rất là dài Đấy Và một chiếc xe chỉ đắt hơn một chiếc à, SH một chút thôi mà chúng ta đã sử dụng được chiếc xe này rồi Kiểu dáng còn rất đẹp luôn trường xe quý vị nhá Đấy, form dáng còn khá đẹp Trường xe rộng rãi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 táp đi cửa đây phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu máy thì đang nổ thì thầm mùa xuân quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị đấy. ghế nỉ chưa một lần bọc da táp bi nỉ đấy, vẫn còn khá sáng quý vị nhá đây rất là đẹp rồi đấy keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị tổng hợp lại cho quý khách thôi nhá